các bác cũng đã thấy được cái độ hiệu quả của nó rồi đúng không ạ chơi rất là dễ dàng luôn bầu cua thì nó không như tài xỉu tài xỉu mình còn có chén phạt. nhưng riêng bầu cua thì các bác để miếng dán vào cái mặt nào mặt đó về máy nó sẽ báo và không có máy nó sẽ không báo đây đây là cái bộ bồ chơi bầu cua mà bọn em đã làm cái miếng dán cảm ứng báo dung không tang vào mặt tôm theo yêu cầu của khách vậy nên một lát nữa khi mà cứ tôm lên là máy nó sẽ báo và không có thì máy nó sẽ không báo nắp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 máy không rung này không rung ở đây là sẽ không có tôm các bác nhá em dở lên cho các bác xem này nó không có tôm nai với hai cá máy rung này các bác này khi nào mà có mặt tôm ấy máy nó sụt sung tè tè tè tè để cho các bác cảm nhận được đến khi nào mà mình lật mặt khác đi thì nó mới thôi không rung nữa máy của em nó đang rung trong này chắc chắn sẽ có tôm này các bác này đó có tôm chuẩn chưa ạ máy lại tiếp tục có tôm tiếp này các bác này máy lại rung này đó có tôm lại tiếp tục có tôm nha các bác nhá đó có tôm